thì anh em cũng không còn xa lạ gì với cái bộ hột tài xỉu 2020 này của bên cơ sở chúng tôi đúng không ạ thì cái bộ hột này là hàng độc quyền của bên cơ sở bên tôi nhá anh em nhé và cái cách lắp cũng vậy thì khi anh em sở hữu cái bộ hột này thì cơ sở bên tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách lắp của bộ hột này thì uh, tôi cũng giới thiệu sơ qua về cái bộ hồn này cho anh em biết thêm và anh em đang có nhu cầu muốn sở hữu cho mình cái bộ hồn tài xỉu mà để cho anh em đi lắc, lắc cái thì cái bộ hồn này khi anh em đi lắc ở sòng dưới thì cái bộ hồn nó sẽ đi đều cho anh em chén tài chén xỉu đó và kết hợp thêm cái cách lắc của bên cơ sở bên tôi thì anh em có thể lắc cái bộ hồn này nó đi theo ý muốn của anh em này đó. giữ tài giữ xỉu tùy theo ý muốn đó, thì cái bộ hột này hoàn toàn là không tăng tích đúng không ạ thì uh, cũng không làm mất nhiều thời gian của anh em tôi sẽ đi vào test luôn cho anh em thứ nhất là về phần tăng tích của bộ hồn để cho anh em yên tâm hơn đó. Cái đầu tiên là tôi sẽ dọi đèn cho anh em này. cực kỳ trong anh em nhé rất là trong đúng không ạ bao cho anh em ăn thua trẻ hột luôn Đó. bao nhiêu tiền cho ông dám chơi nước muối thì nổi đúng không ạ bộ hột nổi thì cực kỳ là đều nha anh em nhé không bị nghiêng hay nặng ở bất kỳ một mặt nào cả Đó. và khi anh em vớt hột thì anh em rửa qua bằng nước để uh, cái bộ hột này nó không bị bám nước muối vào những cái kẽ hột mặt hột như này làm cho cái bộ hồn của anh em nó lắc không đúng như cái tỷ lệ mà bên cơ sở bên tôi đã làm vào trong cái bộ hồn tài xỉu 2020 này cái tiếp theo là gì ạ nâm châm thì hoàn toàn là không ít nắp chèn đĩa hoàn toàn không ít anh em nhé nắp chậm ngọn nam châm này ngọn hít cực kỳ là khỏe đó thì vừa rồi cũng đã test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của bộ hồn à test cho anh em cái phần tăng tích của bộ hồn này và bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái tỷ lệ đi đều của bộ hồn nha anh em nhé anh em uh, theo dõi video để anh em cảm nhận cái bộ hột này nó chuẩn xác như thế nào tài của em 346 số xỉu đúng không ạ 223 lên tài 554 đúng không ạ xuống xỉu 114 đúng không anh em nó bộ hột đi cực kỳ là đều anh em nhé và cái bộ hột này đi rất là khôn đó, anh em thầy thợ hay là tay con không thể nào đoán được những cái thế hột hay là những cái cách lắc của anh em hay là những kiểu lắc của anh em để anh để um, đoán được cái bên trong là về tài hay là về xỉu anh em nhé bộ hột cực kỳ là khôn lên tài đúng không anh em 246 xuống xỉu đúng không ạ một bao sáu lên tài đó thì bây giờ tôi sẽ thử giữ tài giữ xỉu cho anh em vài chén nữa để cho anh em cảm nhận anh em nhé vừa rồi tôi cũng ta test cho anh em tỷ lệ đi đều đúng không anh em bây giờ là lúc sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em này đó hai bốn năm thì bây giờ tôi sẽ giữ luôn tài cho anh em anh em nhé 446 đúng không ạ 553 đó bao ngũ đúng không anh em cực kỳ là hiệu quả và anh em để ý này à, cái bộ hột này lên đôi rất là nhiều để chờ lên những cái chén bão như thế này cho anh em anh em nhé đó, thì cái tỷ lệ bão của bộ hồn này rất khá là cao và những cái chén bão như thế này thì ờ, cực kỳ là hiệu quả và cực kỳ là có lợi cho anh em làm cái anh em nhé rất là cần thiết nữa đó. tiếp tục vẫn là tài của 46 thì chén này xuống xỉu này thì tôi sẽ giữ luôn xỉu cho anh em nhé anh em nhé 225 125 đúng không ạ đi đúng một hột duy nhất 136 đúng không ạ đó bao nhất đúng không ạ cực kỳ là chuẩn xác nha anh em nhé test cho anh em một chén giữ xỉu cuối cùng nha anh em nhé đó 123 thì vừa rồi cũng đã test cho anh em tỷ lệ đi đều này phần tăng tích của bộ hồn này và cũng như cái cách lắc giữ tài giữ xỉu và cái lắc hột tài xỉu này nó đi theo ý muốn của anh em thì anh em nào có nhu cầu muốn sở hữu cho mình cái bộ hồn tài xỉu 2020 này thì anh em có thể liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình đó và anh em cũng có thể đến trực tiếp cơ sở để anh em test và mua hàng thì anh em sẽ được hướng dẫn đến cách lắc này nó chi tiết hơn và anh em sẽ hiểu rõ hơn về cái cách lắc giữ tài giữ xỉu này Ờ, thì à, anh em đang xem video hãy đăng ký kênh này của tôi để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái video mới nhất chuyên về các dòng đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 mà bên cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo thì video ngày hôm nay tôi làm đến là kết thúc xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn anh em nhé